em vừa trao anh đó dâng tiếng đàn ca ngút từng mây em trong tay anh giữa xuân hè e man man thật tuyệt vời xuân ơi xuân về xuân mong nhớ vời xuân ơi xuân về xuân mong nhớ